còn video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục để mở các app trung tâm mình số cỏ nha các bạn Thì trong video lần trước thì mình đã có xây dựng cái khu à, núi Orlando và đồng thời xây thêm một cái bức tường của Orlando Đây thì hôm nay mình sẽ à, cho mấy mẹ à, mấy bé Orlando của mình nhấn lợn lấy nhẹ đấy thấy mất bẻ con nữa đi về mặt mẹ này ừ, nó cũng dữ nè cái này mặt vui vẻ như thế này đấy đấy đó ra cái tinh đi này mặt nọ này mặt cũng dữ được đấy đây trong video ngày hôm nay thì mình sẽ, sẽ dùng một cái máy bay ở phía bên ta nhẹ Bây dạ, giờ thì mình sẽ đi vào nhà và chuẩn bị một ít nguyên liệu để xây dựng à, máy bay trên trời vậy thôi ui ui lắc lắc lắc một ít gian giả phòng ui ui ui ui lắc lắc lắc ui lắc thế lại thêm một ít hỗ trợ ảnh để thêm một ít nữa rồi mình một cái van chế tạo phía trong này chín cái van chế tạo đấy nên phải đặt lên cho nó cao lên này chúng ta à, thêm nữa đi thêm nữa hoàn thành à, một stack này luôn nhỉ thêm nữa đi đó là giờ sẽ đi lên nó sẽ chọn các bài lên rất là nhanh vậy ui, rồi mình sẽ đặt, đặt cho nó an toàn nhé rồi ừ hình là chết ra bây giờ cái chỗ này mình sẽ đặt ra một lớp rồi bây giờ thì đặt cái này một cái bây giờ thì chỗ này thì mình sẽ kể ra phần một ba mình thấy là năm mốt đã nhỉ đấy bây giờ thì mình là các bạn chỉ tạo đấy chỉ tạo một ít cầu thang à, một ít slab uhm. đấy bây giờ cái chỗ này thì mình để là cầu thang nữa đấy đặt một cái cầu thang đấy, đi cao lên đấy bây giờ thì mình ừ, sẽ nội chúng này như thế này nhỉ? không ừ. làm như thế này người ừ, sẽ mới sẽ mới còn 11 học viên màu 2 3 bộ 5 6 năm sáu bảy tám chín mười mười một ok nhân với chúng này như thằng này một hồi giờ thì đặt một ừ. hoặc một cái khối đó nữa để làm cái xong đầu mẹ thấy đấy đấy thì bây giờ thì chỗ này thì mình sẽ là sẽ đặt mẫu là một ổ ở đây mình sẽ đặt một cái công tháng công tháng chết á đặt một đặt nữa đi đấy rồi rồi à, không ui ui ui ui ui ui sẹn rồi sẹn rồi sẹn rồi rồi tôi phải căn rồi đấy xuống để lại để sắn một ít mực ở phía trong màu này đấy rồi rồi tương lai đủ đấy ra yeah, thiết bị vào nha những cái chức nhanh, lại một cái cận trong với lá ôi cận nha đúng như là nào đây đây Hôm nay mới sẽ đợi văn núi một ít phận đã nhé. Thế là mình sẽ đi đá và tiếp tục xây lên ngọn thôi. Bạn to tự bạn bạn. Rồi. Sẽ mới luôn. Mệt chứ nhỉ? xà lan ăn cạnh đấy nói nhớ phải chia ra ố để lan ố để à, làm cái số chữ mạnh thế đặt một ống lâm này sẽ đặt một cạnh này đấy à đấy à đấy hmm. đấy thì bắt đầu từ ổ thứ hai thì mình sẽ thì giá và làm nhẹ đây là năm môn một hai năm bốn mét là năm mươi tỷ không năm năm mình đã làm năm tài khoản còn đặt đặt đi đặt đi mình lấy vào mình sẽ làm phần sữa có sữa thôi làm ừ. mẫu ừ. một ba năm rồi năm mẫu nữa một cảm ơn mình sự vật tới nay đã nhỉ hmm thế thì ở cái chỗ ngon anh sẽ làm phân đồng ở như thế này đấy ở cái chỗ này thì mình sẽ đặt vào một nối như thế này rồi ừ, mình chạy ăn thế này ừ. đấy năm các anh này đang tính từ như cái điểm này đấy là chừng rồi để tôi đặt đấy, và chúng ra thêm một ít salad nữa đấy đấy cho này tương đối với chữ đấy thì ra mới sạch nó tương đối về chỗ này đây khi bài chỉ còn ba lại, uhm. có trong nhà có là một ít đạn rồi vui đã à lại ừ, hai cái ăn ra không bài tên này bắt đầu lên nhà này thì một ít tỉnh làm là làm thôi mình sống chứ ok giờ thì đúng luôn ừ, ê nó đến đấy là vậy là thì lại lên thì đến lại bài rồi thì bạn toàn không ăn ra ăn ra tuyệt vời ừ chẳng nói chẳng nói trở lại một cái, đây cần đủ tài nghe những trường hợp được hai con trời trở quại đấy rồi tạo một ít um, cầu đặt lại rồi giờ thì ổ phần à còn lấy nữa Một cái fan này đã và đặt cái gạt hai bên đấy đấy nhìn rộng đó, à, cánh quạt lên rồi cái sao sao nhỉ nó dị lại ta à thôi thôi thôi và tăng cá nhân của mình dị lái này rồi cái tiếp tục là phân bài lính sáng nay rồi này ra thì lá sụn thì thôi đấy giờ xuống và đập này đấy đập phải gian đảo xuống rồi mặt nói là trống khá là đẹp nhưng là phải sẽ đẹp tụ tụ tổ tổ sao sao đẹp cả được vào thì mình cảm thấy mình chỉ có một bé mèo là như vậy thì bây giờ thì mình sẽ và nhà có nhiều giật đôi và đi vào lao bắt hai bé mèo về nhà thôi Mm-hmm. bây giờ chị đi vào yêu nhà đi vào nhà nhà là nhà là đồ phẩm con cọ này nhà con cỏ đi nhà dạ đi để thì đi vào nhà khó à đấy nhà khó lắm à bây giờ thì đi vào nhà sẵn tất cả này lại một ít cả Ooh. mua hồn mấy người đi đâu ta à thôi à sẽ luôn đi này thì nhờ này thì nhờ này thì nhờ thôi rồi đi ra nha nha cùng anh ra là một thì còn cả một hồn lên để thắng mọi chi phải nha tạo học lỏng luôn cắt đây cắt nó đi không có rồi thôi đi ba nhà khó à đi vào nhà dần lan đã đổi thôi à bạn này bạn như thế ừ, bạn nhẹ cần rồi nó bắt đấy à, em gần rồi nó bắt đấy đấy cho nó có bật bật lên nghe rồi hãy chạy luôn đấy bây giờ chi bị chim những bẻ mèo và bắt đầu thì thôi còn em heo nó không nhắm lên là có em heo chứ sao nó la là không có em heo của người ta Ôi, có sao đây mình nhận nhầm là có một ảnh đu len trong này này หรือว่าให้แม่มาดึ thôi em đi ra rồi em nghe ra đi em đi đâu xuất hiện ở trong nhà ra đi nhanh đi nhanh chẳng làm gì là cái chứ nha Thank ừ. you. bây giờ đùa cái này muốn đặt sao rồi chim bạn mèo được thôi những cái trao đổi về bài bản tương lai này cũng được cần à còn món gì ngon to ờ, không thịt chữa cần sao cần ừ, mình đang cần thịt đáng một ít lốt ờ, ok mẹ bạn đi cần bạn đi các bạn là cái đồ à đây đây đây bạn mèo đây bạn mèo đây rồi rồi Đấy bạn này không? nào, lại nào Tụi nó chạy Ừ, ừ, ừ, ừ. Tạm ra mình sẽ nổ một chút lại này để khi bạn bè mẹ sao không được Ý, mẹ đâu Mẹ đâu, lúc bạn chạy bạn mẹ mà còn đâu ra mình nghĩ là sẵn nhà này đi đấy rồi nào nghĩ lại nào các cậu làm gì đâu mà ở, ngoài có em mẹ mèo nữa chứ phải à, mình phải dùng chữ thôi thế thì còn đi lục hôm nay ra ra ra vậy bé đây là thôi đường thế này để chạy vào đường này là có phải nhịp nhé mẹ mày đã lô mẹ mẹ mẹ lấy ba rồi chạy đừng thế đi à, ok chạy thẳng chạy thẳng ừ chạy thẳng để mà làm chạy thẳng đi đi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi hỏi chạy rồi đó ăn mặn ăn đi ok đã được một lẻ rồi Nhà team sẽ có bài nào được không ta? Đây Bạn nào lúc nãy vượt ngục lại dốc Nào xem có bạn nào vượt ngục nào Thế em có bạn nào vượt ngục cả Đứng dậy bạn nào Đứng dậy Đứng dậy Đứng dậy như thế nào ok cho chỉ định lại đây cỏ à, ngồi lại đi hiện tại có thêm bé mèo nữa bạn ra đi khỏi mặt hơn đi từ ngoài phía ngoài này nhưng mình sẽ dàn năm tầng ở chỗ này xem nào đừng hiên đừng hiên đừng hiên đừng hiên xem nào đừng hiên xem nào đừng mua đừng mua vàng nha ba đã đi nào Thôi Three days later. rồi, có em hay là đấy. anh đi. Ok. Đấy dài nào thôi đi ra đấy ê ê cái gì này cứ cho nào cái gì đây à. chỗ nào à, chữ đấy thì mình không rõ chứ đấy chính là đấy thì ok các bạn thì à, các bạn sẽ hết clip ở đây nếu các bạn thích video này để lại cho mình một like một cái kênh của mình nhá và là của và các chúng thông bạn hãy nhận thông báo với nhất khi mình làm video vậy nhé còn bây giờ thì bye bye